Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Thì à, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong cái à, video mới ngày hôm nay nha Thì à, cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì đây là cái miếng đất của chúng ta hiện trạng đó là đất trống nha quý vị có ờ, rào đầy đủ cột mốc và rào bằng kẽm gai <clears throat> thì ờ, cái miếng đất của chúng ta là có diện tích gần 1 hect 7 nha quý vị gần 17.000 mét vuông tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương miếng đất của chúng ta thì có cái mặt tiền đường đỏ này á, là hơn 200 mét nha quý vị hơn 200 mét và cái ờ, đường này là sổ sách hiện đầy đủ nha quý vị xung quanh á, quý vị nhìn đó, là có cái nhà yến nha có nhà dân ở nè và chủ yếu là cao su thôi thì à, cái vị trí của cái miếng đất này thì à, cách cái đường DT 750 là khoảng tầm à, hơn một cây số một tí xíu rồi cách ủy ban nhân dân xã Phước Hòa rồi trường học rồi đường DT 741 thì khoảng tầm hai cây số và cách khu công nghiệp Tân Bình khoảng tầm 5 cây số nha quý vị. Thì à, từ cái miếng đất này mà chúng ta đi thành phố mới thì khoảng tầm 35 cây. 30 35 cây và thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm hơn 50 cây số nha quý vị. Ừ. Cái à, miếng đất của chúng ta thì à, do cái hiện trạng là nó chủ đất để trống nên cỏ mọc khá là nhiều Ờ, quý vị cũng nhìn xung quanh là cao su cái miếng đất của chúng ta là nằm giữa thế này thì quý vị nhìn cũng rất là dễ nhìn ờ, và có cái mặt sau á, là giáp với lại sông bé nha quý vị giáp với lại sông bé thì uh, quý vị nào quan tâm về giá thì em sẽ báo luôn giá cho quý vị ha giá cho quý vị à, cái miếng đất này chủ đất kêu là 8 tỷ rưỡi nha quý vị 8 tỷ rưỡi cho gần 1 hét 7 gần 1 hét 7 và gần hơn 200 mét mặt tiền cái đường sỏi đỏ này phía phía sau cái miếng đất ờ, đi vào nữa thì vẫn có cũng có nhà dân ở nha quý vị cũng có nhà dân và chúng ta đi thẳng ra là ra đường DT 750 ừ. thì à, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu thì à, cứ à, liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 thì em sẽ gửi sổ sách nha sổ sách giấy tờ cam kết quý vị là sổ sách giấy tờ đầy đủ và em sẽ mô tả và hoặc là quý vị còn thắc mắc nào thì em sẽ giải thích cho quý vị và các bạn nắm rõ về cái miếng đất này và cái giá mà chủ đất đưa ra thì à, còn thương lượng một tí xíu nha quý vị còn thương lượng một ít thì buôn bán nó cũng có à, cái à, lọc cho quý vị và các bạn thì ờ, giờ là cũng ờ, do cái buổi ờ, chiều rồi gần 6 giờ chiều rồi nên nó cũng hơi tối tối á, thì quý vị và các bạn thông cảm ha em cũng tranh thủ đi làm về thì ghé quay và một tí xíu nữa thì em sẽ chạy thẳng ra ngoài con đường đó là chạy thẳng ra ngoài DT750 cho quý vị quan sát để quý vị biết thật là rõ hơn về cái miếng đất của chúng ta đó à, quý vị nào quan tâm thì cứ à, liên hệ em ha số điện thoại thì em cũng để trong cái tiêu đề của video để à, quý vị à, tiện liên hệ Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy ra ngoài chỗ cái đầu đường DT 750 cho quý vị xem ha vị trí miếng đất của chúng ta nó chỉ cách DT 750 khoảng tầm cây số thôi xe hơi đi vào bình thường xe tải đi vô ha sẽ chạy ra trong cái bị xe su ở đây là của trại giam Phú Hòa bạn à, nào mà có nhu cầu á thì à, cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0972 042 552 thì à, em sẽ gửi sổ cũng như là tư vấn chi tiết chi tiết cho quý vị và các bạn nắm ha thì bây giờ là cũng chiều gần tối rồi thì nó hơi mờ quý vị và các bạn thông cảm với ờ, đường DT 750 rồi nha quý vị quay đầu ra là sẽ tới đường DT 750 DT xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương khoảng tầm uh, cây số hơn cây số một tí xíu thôi đường nó hơi uh, cong cong á nên uh, à, tính ra hơn cây số giá của miếng đất là gần 1 hecta 7 nha quý vị gần 1 hecta 7 là 8 tỷ rưỡi còn thương lượng một chút xíu nha cho quý vị nào có thiện trí, Đó, đây là cái con đường DT750 nha xung quanh đây thì ờ, có các cái ờ, công ty xí nghiệp nha quý vị ra sẽ là DT741 khoảng tầm 800m à, 800m là đến đường DT741 cách khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng tầm 5 cây số nha có diện tích là gần 1 hectare 7 thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì uh, tiện uh, nhìn miếng đất của chúng ta là rất tiện để làm uh, vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp giá 8 tỷ rưỡi còn thương lượng một chút xíu cho quý vị nào có thiện chí quý vị nào có nhu cầu liên hệ một số điện thoại 0972 042 552 rồi xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo